câu hỏi rất là ngắn nhưng mà Sư Mì nghĩ là các con ờ, rất là hoan hỉ với câu hỏi này, đúng không? À, tức là bạn ấy hỏi là bạn đã được nghe hết Kinh Bát Đại Nhân Giác rồi, Thế bạn hỏi vậy thì đi tu có gì vui, nghe không? Thì à, Sư Phụ à, xin chia sẻ với các con thế này, à, có cái câu thế này, à, vui trong ngũ dục vui ấy khổ khổ để tu hành khổ ấy vui Đó. Dạ. thế thì con biết ý, nếu mà một cái khổ mà mình hoàn toàn tự giác tự nguyện ấy con ạ thì sẽ không thấy nó là khổ giống như các sư nhà mình ấy, vào trong rừng rèn luyện ăn ngày một bữa ngủ dưới gốc cây đêm đêm kinh hành ngày ngày tọa thiền nhưng mà các thầy đây là hoàn toàn tự mình tự nguyện được làm cái việc của chính mình mong muốn nào thì ở đây cái là mình đã là niềm vui rồi được làm đúng cái việc mình muốn đi tu mà à, ở đây bạn hỏi là đi tu có gì vui à, thế thì thực sự mà nói á sư phụ nói là cái người mà phát nguyện đi tu ở đây sư phụ nói là cái người mà gọi là hào tâm là cái người giác ngộ tám điều giác ngộ này này như các con học được tám điều giác ngộ này là các con đã hiểu cái hiểu đấy cũng gọi là giác ngộ một chút chưa chứng ngộ thôi nhưng cũng gọi là giác ngộ à các con thấy được thật đúng cuộc đời này nó rất mong manh rất giả tạm rất vô thường à, sóng thần đấy động đất đấy chết lúc nào không biết đấy, một gia đình đang sum họp đấy đi ra đường một cái Ờ, là chỉ trong tích tắc là là mất gần hết à, cho nên sư phụ vẫn thường hay nói vui ấy, khi đi ra đường là mạng sống chỉ còn một nửa nào sao một nửa chưa chắc đã được một nửa đâu và tức là nếu mà mình đi xe mà xe nhà mình thật là an toàn lái xe thật là tốt ý, thì mới hy vọng là được một nửa còn 50% là phụ thuộc vào cái người khác cái người đi đường kia kìa đấy có phải không cái người đi đường kia là là do người ta người ta mà say rượu một cái là thôi mạng sống mình đi toi rồi thế cho nên là bước chân ra đường đã mạng sống chỉ còn tính chưa đầy một nửa thế thì chúng ta thấy mạng sống có mong manh không quá mong manh thật sự cuộc đời này mạng sống quá mong manh như ngọn đèn trước gió vậy đó không biết tắt lúc nào thân này thì đầy dẫy khổ đau bệnh tật rồi đủ thứ nó thiêu đốt phiền não ái ố sân si trong này rất là khổ chứ không phải không đâu đó thực sự thấy nó khổ mà bây giờ mình biết được phật pháp là con đường diệt khổ và vậy thì mình biết là đi tu là để diệt khổ mà đương nhiên diệt khổ hết khổ thì sẽ phải là vui và trong quá trình để đi diệt khổ thì nó phải vất vả cũng giống như trong quá trình mình đi làm nó phải vất vả rồi mới có thành quả à, nhưng mà khi mình đi làm mình biết sẽ có thành quả thì trong khi làm mình đã có niềm vui rồi cái người này làm là làm có mục đích có ý nghĩa cho nên ấy, tuy rằng có vất vả có gian khổ nhưng người ta vẫn có niềm vui cũng giống như các chiến sĩ ngày xưa con biết chiến sĩ hoạt động cách mạng đấy gian khổ lắm nhưng mà trong tâm các chiến sĩ vẫn có niềm vui tin ở một ngày đất nước được giải phóng dân tộc được độc lập nó có cái niềm vui đó trần dẫu ở trong tù các chiến sĩ vẫn hát vẫn ca cơ mà đó thế thì hỏi là các chiến sĩ có vui không mà vẫn vui chứ mà <laughs> đó các anh là chiến sĩ ra trận cũng thế biết rằng mình ra trận để chiến đấu để thắng quân thù để giữ yên bờ cõi cho dân được bình an cho đất nước được được độc lập là tự mình có niềm vui mình sống có ý nghĩa con ạ à. đi tu chính là quá trình thực hiện một cái lý tưởng rất cao quý một cái lý tưởng rất cao quý cao thượng và một cái sự sống thật sự là có ý nghĩa thì chính cái ý nghĩa đấy là cái niềm vui rất sâu của người tu hành À, thứ nữa là khi đi tu là chính mình được thực hiện trí nguyện của mình. Giống như Sư Phụ khi phát nguyện đi tu, Sư Phụ biết đi tu sẽ phải rèn luyện, phải, phải vất vả. Nhưng mà đấy mới gọi là tu chứ, đã gọi là đi tu mà. Thế nên Sư Phụ nói là người đi tu là người mà hay nhất ấy, là người ấy được chính danh đón nhận mọi sóng gió thử thách của cuộc đời. Còn chúng ta ở tại gia là chưa gọi là người tu thì chưa gọi là chính danh đâu. Nghe không? bây giờ cái khổ nó đến là mình cũng kêu trời tôi khổ con đi tu là cấm không được kêu trời tôi khổ không kêu được vì tôi đi tu mà trời có thử tôi thì cũng là để cho tôi tu các con thấy hay không cho người tu là chỉ có một cái tường là phải tiến thôi đó, nó hay như vậy đấy <laughs> đấy chân đấy các con thấy vui không ừ, cho nên nhé người tu gặp cảnh khổ cũng là đang đúng theo ý nguyện của mình tôi xin đi tu để cho tôi gặp cảnh khổ để tôi tu nghe thế thì tôi gặp cảnh khổ thì đúng ý của tôi rồi đúng ý tôi là tôi vui rồi dù là cảnh khổ à, đó thế cho nên thực sự mà nói tu chính là quá trình mà đang thực hiện cái mong muốn của mình cái trí nguyện của mình đang được thực hiện nếu người mà thật tâm tu thì không có cái gì làm cho người đấy khổ được hết ấy. cái gì cũng là đang giúp cho người đấy tu hành đấy các con ạ à, đối với người tu nó hay vậy đấy còn cái người không có ý chí tu thì khổ đến là mình kêu trời là ôi rồi ôi sao tôi khổ thế nọ thế kia còn mình đi tu không khổ cũng là để mình tu chả có cái gì để không cho mình tu cả cho nên không có cái chữ khổ đối với người tu người tu là không có chữ khổ mà không có chữ khổ nghĩa là gì các con là vui đúng không đó <laughs> không có khổ là vui cho nên bạn hỏi sư phụ là thầy ơi đi tu thì có cái gì vui thì sư phụ nói đi tu là hết khổ là dần dần không còn thấy khổ nữa mặc dù gặp khổ đối diện với khổ sống trong khổ mà không thấy khổ mà không thấy khổ thì có nghĩa là là vui đúng không đó hay lắm đấy con ạ à. nhé yeah.